chuyển nhá ở đâu rồi chuyển ở đâu rồi Ra, ra đâu, quay ít ra này, quanh này lại nó quá. tới cầm lấy cho cho anh cứ thế mà quay cứ quay và chỉ cho nào hấp dẫn nhất cứ thế nhìn nhá cầm có bạn nhìn nhá cảm ơn hãy rơi qua qua con lợn lấy bạn con này con ấy cũng hơi cháu sức cơm con này ngon hôm qua con cơm ngon đói đói ngon <laughs> này con bụng sợ giết lợn không bao giờ bị lợn như này đâu đây là mình để nó nằm nó trương dạ trương không nhiều thế không trương thui rồi thế đầy hơi đầy hơi à, dạ. ừ. <laughs> cứ tưởng sao mình ngày xưa giết lợn nhiều về đó. này luôn nhá dạ. thui nó thế thui nó thế à cái trương đấy này à đây này ruột non nó có gì đâu dạ. non thì ít rồi anh sang cái bong bóng đâu chứ anh cắt cho xin cái bong bóng ừ. bóng không có gì nó cứ cứ cứ cắt thế này tôi tôi làm không bóng này bóng bóng đây rồi rồi rồi nếu mà không có nước đáy tí về bảo thằng này đáy là mà to quá nhỉ mất thì tốt bé tôi nuốt ngay mà to quá tuổi dùng một bé tôi nuốt luôn ơi mượn cái bát này ui để cho bà bà tiếc nó này ui rồi cầm cầm cả bát to đây cả bát to có đứa nào uống không uống này đỡ chóng mặt anh lấy cái thế này luôn lấy tí thay trên đi rồi chứ làm bát À, quay anh ạ. Quay quay của bố, quay quay quay đi bố. Không có nước vào. Ôi, bác ấy bố là đỡ chóng mặt. Yeah. Chúng mày không dám uống. Đó là anh ra lấy cho cái thau để mà chốc rồi. Đúng rồi. À, lấy cả bát. anh cứ lấy cả bát vào đi. Ôi trời ơi. Con lấy thêm cái bát nữa thì để lấy làm tiết. Lấy cái nồi con ạ. Đây này, cái nồi. Đã đủ gần rồi. Không đủ được tôi cây đọc hết anh đủ đây này cho lấy nữa được rồi được rồi được rồi được rồi đây này cao mà ấy ta uống hết đó thằng này cho nó cứ để cái này rồi rồi rồi rồi rồi lợn con nước đấy coi có nước con nước cháu Tingnan lang.